Thank you. rồi tại vì cái slide bây giờ là không hướng cho những khách hàng mà lớn tuổi rồi tại vì khách hàng lớn tuổi á tính ra là cái cái cái bây giờ tôi trẻ giỏi hơn ừ. tôi trẻ giỏi hơn nhiều đó là slide nó hướng về giới trẻ luôn cho nên là bây giờ slide thiết kế cực kỳ phong cách cực kỳ công nghệ luôn và rất là trẻ luôn đó là dành cho những cái đối tượng khách hàng như là hai đẹp trai quá như là không hai ngon chứ <laughs> là giống giống giám đốc vậy chứ <laughs> anh hai ờ, anh hai hả anh hai hả tại anh hai là anh hai của mấy đứa em dạ. thì uh, là con của anh dạ. đây chị thứ hai chị thứ ba anh ba này là con của anh ba chị ba đây con của anh ba chị ba đấy còn em ở ngoài là thứ thứ năm và thứ út luôn này vợ của em dâu này uh, mẹ mẹ anh mẹ mẹ vợ đấy <laughs> Ờ, nói luôn em biết là hôm nay ờ, lấy xe là mẹ cho 500 Ồ, con trai cho 500 dạ. Vậy là quá tuyệt vời ủng hộ 500 luôn Tôi ủng hộ 400 ờ, luôn Giỏi quá giỏi à, Xin giới thiệu các bạn đây là khương à, Rất là trẻ luôn, chắc gọi chú luôn á Là em nữa dạ chú luôn á đó. đó Phương mới sinh năm là 2000 thôi 2000, nhưng 2000. mà đã sở hữu hai thương hiệu thời trang rất là xịn sò ha à, hai thương hiệu thời trang đó là gì à, Cương giới thiệu cho dạ, anh đây các bạn với FOMO à em nói lại được không dạ Paradox với lại FOMO Paradox với lại FOMO dạ Paradox and FOMO dạ. thì à, hai cái thương hiệu thời trang đó là em là người dạ. coi như là sáng lập luôn sáng lập sáng lập, sáng lập luôn và ừ. coi như là vận hành được bao lâu rồi em dạ, vận hành uh, hai năm mấy à còn ừ, năm hai năm mấy rồi thì uh, coi như là khoảng tầm uh, năm 2018 mươi dạ, dạ. bảy là bắt đầu là khai hai nghìn mười sáng đầu 2018 đầu tám. Ừ. thì coi như là vừa đi học mà vừa uh, coi như là mở công ty luôn đúng không? Dạ lúc đó là chuẩn bị thi đại học ồ oh, chuẩn bị đi học luôn dạ. là bắt đầu làm cái đó dạ, anh thường là thấy là chuẩn bị đi học là các bạn coi như là uh, quấn quýt suốt ngày là vùi đầu vô uh, sách vở không mà lúc đó là cương còn có thời gian mà để mà vận hành dạ, tại, là các bạn em không có học nhiều dạ em học uh, ờ, bên uh, trường uh, trung học uh, cơ sở trung học uh, phổ thông đinh thiện lý nên oh. đi theo cái hướng là quốc tế thì nhiều hơn cái trường đinh thiện lý đó thì thì, thì, thì, thì theo kiểu quốc tế rồi đúng đúng đi theo quốc tế nhiều hơn công nặng cái chương trình của phổ thông lắm đúng không có giống như là hồi xưa anh em mình học đúng không anh đúng rồi đúng rồi giống như là dạy kỹ năng kỹ năng nhiều kỹ, kỹ năng là chính kỹ năng kỹ năng thứ nhất thứ hai nữa môn ngoại ngữ Đấy. <laughs> chung là ờ, giúp em làm ở Mercedes Benz khá lâu rồi à, nhưng mà khách hàng mà trẻ tuổi như Hương thì chắc là lần đầu tiên lần đầu tiên và là coi như là em thấy là coi như là mặc dù là còn đi học rất là trẻ luôn nhưng mà lập nghiệp rất là giàu đó là cũng uh, tâm sự với em thì anh với chị cũng rất là hạnh phúc và rất là tự hào khi ờ, có đứa con như là cương biết uh, chăm học và biết phấn đấu uh, cho sự nghiệp cũng như hiếu thảo gia đình với bố mẹ vậy là quá tuyệt vời luôn á chúc mừng anh chị nha quen của bữa nay thì uh, em có mời uh, anh Trung anh à. Trung là thầy dạy guitar à, à, anh Trung Trung dạy guitar và sướng lắm là đã bây giờ vậy gì anh em mình đến với nhau em dạ. chung có thể dạ. nói là cái duyên ha dạ. nhưng mà anh cũng xin thay mặt gia gia đình dạ. đặc biệt là anh chị xin chân thành cảm ơn em vì cái sự chuẩn bị cho ngày hôm nay dạ uh, chuẩn bị cho một cái lễ uh, nhận xe và chuẩn bị một cái buổi tiệc gia đình hết sức là ấm cúng một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn nha rồi rồi rồi rồi bây giờ con dùng gì đó con dùng đi cái này là chắc con mà rồi anh hay giới thiệu chơi một bạn à, hát bài nào đó chung đánh à, ta khang vậy vậy được đấy nha hát bài đi chứ thường hát thay cha hát bài hát kỷ niệm chúc mừng khương nhận xe bánh bánh cái đó bánh gì ba quay cái quay mà kêu bánh gì quay gì xe xe xe xe đó đó đó đó chú quay đó thấy không thích đó quay ngay chị ăn chị ăn đi dạ, ăn đi dạ, dạ, cho chú đây dạ hát tặng cả nhà bài đi dễ à dễ à khương dễ đi Hương hát thích bài gì? Bài ngon nè, lắm nè Tiếp ờ, bài nhạc gì anh nói à, thầy Trung đánh bài nha Chơi Hát đi Cứ, cứ, cứ để Trung đánh như vậy là hay rồi anh Trung ơi anh à, đánh à, tặng cho em cái bài bụi phấn á anh Trung dạ bụi phấn ha à, ờ. nghe, nghe cái giảng ha à, khi thầy viết bạn bụi bụi phấn rơi rơi anh hát đi anh à, không có lời hát cũng được đâu anh hát không lời có đó được được lấy lấy điện thoại ra được được được hát luôn hát luôn cho dạ, vui luôn hả hát dạ, luôn Sao đi dẫn xe mà bữa nay bữa nay nha giá trị của chiếc xe của anh lại mời chung rất là khó luôn à. 12 là ngày nghỉ mà nói chung là là là, là tới đây là con qua bển cho anh chung là đánh ở karaoke hay không á con qua bên mẹ nè anh hai qua đây ngồi đi anh hai qua đây ngồi cho có hình phải ngồi với cha với mẹ đi ngồi đây ngồi với cha với mẹ ngồi gia đình nữa đây chụp có hình đi con qua bển luôn gặp cho cho mẹ cũng với với trước lại nhớ mà anh Duy nghe con ờ, chú Duy nghe anh Duy nha chú Duy luôn chứ không qua anh Duy chú Duy chú Duy con có chụp chụp qua hình đi đi chụp đúng không? Hóa trà đen đúng không? Đây. Con này rồi. Tháng này, cái này thôi đừng quay em quay hát này không. Hả? Tự nhiên tự nhiên Tự nhiên là nó nó đẹp như vậy. Dạ. Chừng nào anh vô là nói thì chung vô. Vô. thầy viết bài phanh rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục sàn có hạt bụi nào vương trên tóc thầy em yêu phút giây này thầy em tóc như bà thêm bạc thêm Christ, oh. xa vào đôi mắt em chiều nào xoa tóc ngồi bên em tâm ước nhiên nào đâu dám nói kịp tâm thì lại thôi chứ hoa vẫn chưa mà lối dẫm phong trần tay chân tay chạy đâu ngày so bỏ quay ngày gầm chiến trăng người không đối chiếu gác cao ngàn niềm yêu thì sỏi mướt chi nhiều bài tôi à, chính trần kể về cái người cha ngày xưa ở tây nguyên người ta đi à, vào rừng người ta lượm quả không có người ta ăn gì đó biết cái bài này của Magala bữa cơm chiều tóc bạc từ trắng soi cả cuộc đời và cả một lời tôi chân chân ờ, tài cao nhưng mà phấn đấu nhiều nữa nghe con đừng nghe chú nói vậy mà bạn nghĩ nghe con phải ờ, quyết liệt lên mạnh dạng lên cứng rắn hơn nữa đâu rồi đâu rồi mạnh liệt lên sạch chút chưa coi coi được rồi được rồi yeah yeah yeah đúng rồi tao hát được tay vô vô hát được thi rồi vô vô gung gung ừ. xin gung rồi sợ ghê

mừng thì con không biết nói gì hơn con xin chân thành cảm ơn má rất nhiều năm trăm triệu mà nó không uống được cái này em chúc mừng anh hai có chiếc xe quá là đẹp tuyệt vời tuyệt vời anh sẽ rất là tuyệt vời á tuyệt vời ra thực ra là bắt đầu là anh trai anh lên là tính chọn nhưng mà Khương như lại Thủy lên nó phải lại cái xe này chia sẻ tại sao mà chị lại chọn cái xe cái ăn dòng này <laughs> thôi thương chia sẻ đi con mẹ chia sẻ con cũng giống như mẹ vậy đó con chia sẻ đi chia sẻ đi hai mẹ con mình giống nhau á nói chung là hai mẹ con cùng quan điểm là ừ. thích xe cái dòng sedan nhiều Giờ hơn nó gọi là ấm cúng hơn cái dòng sedan nhiều hơn là cái dòng uh, thể thao ừ nói chung và GLC dạ. nói riêng <laughs> dạ. dạ. đặc biệt là cái nội thất của con ơ 200 thì rất là rộng rãi thoải mái và dạ, sang trọng đẳng dạ. cấp dạ. chỉ thua ớt <laughs> ủa cái đó nó cho mình được cái gì à, chú dạ, dạ chút xíu ra biết chút à, xíu mà, cho nhiều dạ, lắm nhiều lắm dạ. kệ dạ, nó dạ, dạ. nay chú gì nói chú gì chơi với anh hai là full nớp xanh luôn <laughs> thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều ha dạ, dạ. dạ.